thì bây giờ cái phần thứ hai này nó quan trọng nó rất hay này tại sao chúng ta bị người khác ám thị đó chính là phần ngôn từ các bạn nhé phần ngôn từ này ngôn từ trong gì NLP ngôn từ thì tôi chia làm cái bảng là hai phần như này đầu tiên là ngôn từ tích cực các bạn nhé phần tiêu cực và đa phần 100% trong số anh chị em mình ngồi đây là chúng ta từ nhỏ đều bị những ngôn từ tiêu cực nó gì ám thị ám là gì là chúng ta ám thị là gì mà chúng ta bị người khác nói cái từ ngữ về với mình mà, mà chúng ta tiếp nhận nhé là chúng ta đồng ý với là sao ví dụ lái bạn mỹ bảo là tôi bị điên à nếu như tôi tiếp nhận là gì à tao điên yes and and gì and more mình sẽ, sẽ điên hơn với bạn à đúng không và tôi mới phản phản đối đúng không tôi bảo là ui anh là người thông minh đó thiên tài những thằng điên là những cái thằng thiên tài chuẩn không đó nếu như tôi bảo tôi trời những mình điên à thế là ngày mai tôi sẽ ra ngoài tôi sẽ bị ngáo các bạn ạ làm bị ám thị bạn ngôn từ đó ám thị chứ rồi bố mẹ nói tôi là mày ngu đấy mày ngu thế tụi anh bị chưa bị bố mẹ nói là mày ngu chưa chửi chưa em bị chửi chưa thấy chưa mày ngu thế mày ngu thế thế là sao bố mẹ mình liên tục truyền tải cái nội dung ngu ngu ngu ngu tiềm thức hồi nhỏ nhá những những người càng nhỏ các bạn nhá tiềm thức nó rất là mạnh dễ dàng thì nó nó yes and more tiếp nhận và đồng ý luôn thế là mình ngu luôn và hồi nhỏ tôi ngu thật các bạn ạ tôi không lười học tôi bảo mình ngu chắc là mình không học không học giỏi đâu tôi bỏ học các bạn ạ. tôi không học Đấy, thế là mình ngu rồi sau đó mình tôi đi chơi đánh nhau Đấy, thế sao yes and là mình ngu theo tại sao cuộc sống này lại không nói những lời yêu thương à, đã đã dạy chị em mình nói từ bảo bố mẹ còn yêu tôi gặp mẹ thật mẹ còn yêu mẹ chưa mẹ bảo thế hôm, hôm nay còn uống thuốc chưa <laughs> sơn nhỉ đó, ờ, hôm nay có uống thuốc chưa và chút nữa tôi sẽ gọi về cho mẹ và bài tập ngày hôm nay là chị phải thay đổi ngôn từ với vợ chồng mình nhá phải thay đổi với những người thân của mình và tôi sẽ gọi về cho mẹ còn yêu mẹ rồi mẹ sẽ bảo bình ơi con uống thuốc đúng giờ chưa đấy <laughs> bình ơi biên hòa có gần chỗ con không <laughs> đúng không đấy thì cái ngôn từ tích cực mà chúng ta lại không nói mà chúng ta toàn nói những ngôn từ gì tiêu cực áp đặt đến người khác thôi đúng không các bạn và cái ngôn từ này nếu các bạn bị ám thị thì ngôn từ này cái tiềm thức chúng ta là yes and and more nó nhận và đó gì cho nhiều hơn nó nhận và cho nhiều hơn tại sao chúng ta không áp dụng ngôn từ là tôi sẽ có nhiều tiền à, đầu não bảo chứ ừ yes and more mày có nhiều tiền hơn đúng không tại sao tại sao nghĩ bảo trong tháng này tháng cô hồn cho nào mất tiền từ mất nhá mất tiền đen đuổi tháng cô là đen đuổi tất cả chúng ta tự tháng này sao mà thấy một người trầm lắm đấy đúng không thấy trầm trầm và tháng cô hồn mà nghĩ tháng cô hồn là tháng gì tháng đen đuổi tháng mất tiền là những từ khóa mất này à ta sẽ cho mày yes and and more ta sẽ đồng ý cho mày mất nhiều hơn mày sẽ đen đủi nhiều hơn và rồi vừa rồi tôi về thì mẹ vợ rồi, rồi mẹ vợ tôi bảo sao tháng này cô hồn sao đen thế nhỉ rồi cả nhà bệnh thế thế khác rồi cháu bị bệnh thế nào thế là gì yes and more thế nào toàn bị bệnh hết các bạn ạ ốm ốm đau hết à tiêm thứ bảo chứ yes đồng ý và cứ mỗi lần tôi con tôi ốm đó và tôi điện bảo chồng ơi à, thằng bi lại sốt rồi tôi lập tức tôi ám thị ngay hình dung tưởng tượng ngay con tôi sẽ khỏe mạnh con tôi sẽ khỏe mạnh con tôi sẽ khỏe mạnh con, con tôi sẽ khỏe mạnh hôm sau bảo hết sốt rồi em không biết sao nó hết sốt rồi <laughs> là gì mình ám thị các bạn nhé mình ám thị là gì tích cực theo chiều ngôn từ tích cực các bạn